làm sale làm môi giới bất động sản mà tới giờ này bạn vẫn chưa biết làm sao để tạo ra những video viral chưa biết xây dựng cho mình một cái kênh YouTube một cái kênh TikTok chuẩn sale viral vẫn còn làm theo cái cách cũ cái lối mòn xưa cái cách mà 10 năm trước người ta làm rồi á bây giờ nó không còn hiệu quả nữa chẳng hạn như là đăng bài trên Facebook cá nhân hoặc là bam tin nhắn vào hội nhóm Zalo hội nhóm Facebook nhiều bạn á, vẫn còn là tala sale điện trực tiếp cho khách hàng với tiệp khách hàng mình không hề quen biết điện vào đúng cái thời điểm người ta đang họp hội với đối tác hoặc là đang họp với công ty ăn uống với đối tác à, hoặc nghỉ ngơi và ăn uống gia đình thì những trường hợp đó người ta sẽ từ chối nhận cuộc gọi hoặc là cúp máy ngang hoặc là người ta sẽ chửi với mình một tăng là mới cúp máy nhiều bạn vẫn chưa nắm được thông tin sản phẩm vẫn lây hoay đang tìm sản phẩm chính chủ sản phẩm tốt chưa biết làm sao để tự động hóa tìm được khách hàng tiềm năng tìm được những nhà đầu tư chân chính và loại bỏ được những bạn cò và môi giới hợp tác với mình dởm để tránh những trường hợp mà bị luồn cò đáng tiếc biết ứng dụng công nghệ 4.0 marketing online video đang là một trong những xu hướng à, giúp các bạn marketing cũng như là xây dựng thương hiệu xây dựng cá nhân đưa sản phẩm dịch vụ của bạn đến khách hàng một cách nhanh nhất chân thật nhất và tạo được cái niềm tin rất lớn ở khách hàng và có thể dễ dàng được chốt sale bạn có biết rằng là mạng xã hội YouTube nó không phải là một trong những cái nơi chia sẻ video để giải trí học tập nữa mà nó còn là một trang bán hàng rất là hiệu quả tại sao bạn không tạo cho mình một cái kênh YouTube để mình xây dựng thương hiệu cá nhân xây dựng thương hiệu doanh nghiệp và giới thiệu những cái sản phẩm những cái dịch vụ của mình đến khách hàng một cách hiệu quả trên toàn thế giới cũng là một cái nơi bạn có thể biến những cái kiến thức những cái nơi mà mình có thể học hỏi trở thành những cái nguồn thu nhập ví dụ như những bạn youtuber có nguồn thu nhập rất lớn như là Lâm Vlog hoặc là Tony TV thì thông qua những cái cách kiếm tiền như là Google AdSense tiếp thị quảng cáo hoặc là tài trợ quảng cáo và làm affiliate đang là một trong những xu hướng hầu như là ai cũng đang làm và các bạn đang thụt lùi nếu như bạn chưa áp dụng thì ở bên dưới video này trong phần mô tả có một cái đường link bạn hãy click vào đó và đăng ký cho mình một cái khóa học làm YouTube chuyên nghiệp mà chỉ dành riêng cho môi giới bất động sản thôi vài trăm ngàn nhưng mà có thể giúp bạn với 30 bài học làm cho các bạn thực hành 90% rất là dễ hiểu rất là dễ nghe rất dễ làm sẽ giúp các bạn tạo được những cái video viral và những cái công thức giúp bạn tìm ra những khách hàng tiềm năng tự động thông qua những cái video giới thiệu sản phẩm chần chờ gì nữa các bạn hãy click vào đường link bên dưới và chọn cho mình cái khóa học phù hợp với khóa tiền cực kỳ nhỏ bằng những bữa ăn của bạn thôi hẹn các bạn trong cái khóa học này nha